Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê sóc đĩa bịp. Anh em đã quá quen thuộc với các dòng sản phẩm sóc đĩa bịp công nghệ cũ như là bát tàng hình này, những cái dòng ờ, đưa quân vị vào như bệ, các dòng bệ này, rồi các dòng đĩa tàng hình hoặc là những cái dòng ờ, máy cảm ứng thì anh em đang đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm ờ, sóc đĩa bịp mới nhất trên thị trường mà nó đảm bảo cho anh em không tăng tích thì anh em đang đi tìm kiếm nó phải không ạ? Thì hôm nay thay mặt Tuân Hoa Cang mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mới nhất năm 2021 mà chỉ riêng nhà Tuân cao mới có Đấy. cái dòng sản phẩm này là một dòng sản phẩm độc quyền chỉ Tuân cao mới sản xuất ra được đó là một cái dòng sản phẩm mang tên là đĩa chứ không tan Đấy, giúp anh em biết trước chặn lẻ tại sao lại gọi nó là những cái dòng đĩa sứ không tan thì ờ, cho anh em những con đĩa sứ này này là một cái chất liệu đặc biệt không tăng tích gì cả nó chỉ là những cái đĩa sứ bình thường thôi mình đảm bảo với anh em nó là những cái đĩa phiếu bình thường anh em có thể đập ra kiểm tra thoải mái không có một cái tang tích gì cả những cái chất lượng sứ này nó đã làm mình đã làm đặc biệt cái men sứ của nó đặc biệt sẽ giúp anh em soi xuyên được qua cái đĩa này nhìn xuyên qua đĩa Đấy. À, anh em có thể kiểm tra con đĩa này thoải mái nhé anh em cứ liên hệ với mình lên cơ sở mình bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông anh em cần lên đây anh em trực tiếp đập con đĩa này ra à, nếu có tăng tích gì một mình sẽ đền 10 cho anh em những con đĩa như thế này đấy một đền 10 luôn những con đĩa này có những làm bằng chất liệu những đặc, đặc biệt nhé anh em những con đĩa này chất liệu làm rất là đặc biệt đấy. À, mà khi mình à, thiết kế ra đấy camera nó sẽ soi được từ dưới đít đĩa lên đây mình sẽ mở màn cho anh em xem này khi đặt vị vào mình sẽ lấy các bộ vị bốn úp cho anh em xem khi đặt <coughs> khi đặt các bộ vị vào này camera nó sẽ soi được dưới từ đít đĩa soi ra đây anh em nhìn thấy không ạ thấy không soi xuyên qua được đít đĩa nhé ừ. còn uh, cam thường và mắt thường không hề soi được đấy anh em nhìn xem không thể soi được chỉ có những camera ngụy trang đặc biệt của Tân cao thì à, mới có thể soi được qua những cái đĩa này thì à, à, <clears throat> anh em muốn ngụy trang cam vào đâu thì mình hoàn toàn có thể ngụy trang cho anh em được anh em thích ngụy trang vào đâu thì ngụy trang à, chi tiết muốn ngụy trang như thế nào thì anh em liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0844 17 nha anh em đây giờ mình sẽ cho anh em xem sóc cái cho anh em xem cái sự hiệu quả của nó đánh không khác gì bát hình luôn nhưng mà không hề tăng tích anh em chỉ cần ngụy trang camera khéo léo là được anh em phải ngụy trang vào bất kỳ đâu đĩa thì có hai dòng loại nhé đĩa 6 ờ, và đĩa 7 đấy, đĩa to hơn đĩa nhỏ hơn một chút đấy, tùy anh em nơi ấy, cho anh em sử dụng lòng đĩa nào thì bên mình đều có cái dòng đĩa đấy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm anh em úp vào sóc cái là ok đấy. số đôi này mở cho anh em xem chuẩn xác 100% luôn sắp đôi này 10 tiếng đảm bảo chuẩn đến 8 9 tiếng anh em sắp tơi vị nha nhé đề vị thì mình sẽ không báo những trường hợp đề vị như thế này thì mình sẽ không báo nó bị che đi một vị đúng không ạ nhiều khi không thể nhìn thấy Đấy. hoặc là mình sẽ đánh ít tiền tiếng này đi chấp nhận có thể thua chứ đừng 10 quả ăn cả 10 10 quả ăn đến 5 6 quả là cũng đã chiến thắng rồi Đấy. những cái tiếng nào mình xác định thua mình sẽ đánh ít tiền ra vào dòng tiền nó hợp lý đây sắp đôi này anh em xem sắp đôi này đó, chuẩn xác không tiếng này là sẽ đôi tiếng này mở cho anh em đó chính xác 100 phần trăm anh em sóc cái này cần phải tập luyện nhé sóc tơi quân và cách giữ giữ ở trên này 1 đến 2 giây là người của anh em sẽ nhìn thấy được tiếng này là tiếng lẻ mà cho anh em nhé ừ. rất chuẩn xác đúng không anh em chỉ cần sóc cái ra không cần phải đặt xuống quá nhanh đặt xuống từ từ như thế này là kỹ thuật của anh em ở trong cầm bộ màn dây này đã biết và phím cho anh em đó là gì rồi đúng không ạ rất là đơn giản tiếng này tiếng sấp đôi này và cho anh em xem này Đấy. đơn giản như thế thôi cách chơi dễ dàng. đặc biệt là không tăng tích mình thích con đĩa này ở cái chỗ nó không có tang gì cả chẳng may có nổ người ta đập bát đập đĩa không vấn đề gì Đấy, kiểm tra thoải mái không biết mình bịp bằng đòn nào biết là bị bịp mà không biết là bịp bằng đòn nào đúng không anh em Đấy, rất là kín đáo sắp đôi này Đấy, rất là đơn giản như thế thôi thì à, anh em yêu thích chiếc đĩa này thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh nhé còn chi tiết cụ thể hay là bất kỳ gì thắc mắc mà anh em xem video chưa hiểu anh em có thể liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 17 9 nha anh em xin chào anh em